Tôi đang lướt Facebook của tôi và Youtube Ủa gì, đang lướt Facebook hả? Ừ Ồ, vậy Sim rảnh không? Làm gì? Hử? cho cây mượn nick Free Fire tí đê <laughs> Không Gì kỳ vậy cây chỉ mượn vô nick mượn nick Free Fire vô chơi thế mà làm gì đâu trời cay vô nít free fire của sim nhiều khi cay cày ranh cho sim nữa trời ơi à thôi thôi thôi thôi ông vô ông phản đất tôi đúng không ông ông gọi là ông giàu bé mơ tôi đúng không đúng Hồi không nào what the heo ơi tôi biết tỉnh nâng quá mà trời thôi thôi thôi ông đừng có vô ạt à, tưởng bắt nạt để mơ tôi tôi không chịu ơi tính tính ê à, cay nói sim nghe tính là xưa giờ cay chua giờ làm vậy luôn á trời vậy hả trời ơi tin cay quá không không cho ờ thôi cho mượn đê cho mượn đê cay quay cho sim cay mb năm không, không chịu Ồ thế à, tưởng đâu là sim cho mượn nít thì cay tặng sim 20.000 kim cương nếu mà thôi thế thôi thì thôi thôi không lấy nữa ừ. à, ủa gì vậy à máy nha ờ ờ à, gì vậy ủa vậy sim sim đeo nói chuyện với ai hả ờ ờ tự nhiên hồi nãy sim nói chuyện với bạn sim là cái gì mà ờ không cho mượn ạc nhưng mà các kiểu đấy chứ phải sim nói với cay đấy à. ủa cay mượn ạc sim được hai chục view à hai mươi nghìn luôn hả? À thế à, à thế à. à ôi cái cứ mượn đi trời để để để để si và nhận nhận uh, à, pass uh, mật khẩu qua cho đợi xíu đợi xíu. à ok ok cho mượn nick free fire chơi tí nhá nhớ bạn nhá. Rồi, ừ, rồi, rồi, okay, được okay, nha. Okay. Ừ, đây, đây, đây, đây. Ừ, ừ. à, ừ. à mình nhận nhận nhận nộp hai hai chục nha hai chục nghìn nha nhớ nha. À à, à nào hai chục nghìn cứ cương cho sim luôn rồi Việt Nam nói là làm mà. Hợp lý đề Wow, oh my god, cô cùng cũng đã xin được vào nick của Simmery rồi Oh my god mọi người ơi À mà chết chào, hồi nãy giờ quên chào nữa Và hello và xin chào mình tất cả các bạn đã quay trở lại đến với channel của mình Và mình Karen đây và chào mừng mọi người quay trở lại đến với một video Free Fire nữa của mình Yes, và trước khi bắt đầu video này á Thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và một subscribe Và các bạn đừng quên đăng ký chuông để cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha mọi người ơi Ok anh em ơi, thì uh, nói chung là trong những cái tháng vừa qua thì tôi rất là ít ra video Free Fire cho anh em coi đúng không nào Nhưng mà bây giờ thì mình xin hứa với anh em luôn là bây giờ tôi sẽ ra clip Free Fire đều đặn hơn Một tuần có thể là ba bốn clip gì đó cho anh em coi Tại vì uh, là bây giờ thời gian rảnh của mình đang bắt đầu có rồi Thì mình có thể gọi là quay thêm nhiều video Free Fire cho mọi người coi nữa Nhưng mà ngày hôm nay chủ đề chính của chúng ta đó chính là sẽ vào nick của Simmy Đột nhập nick của Simmy để coi coi là trong nick của Simmy sẽ có gì hay và hấp dẫn nha Nếu mà anh em nào mà nhớ là tầm khoảng 5-6 tháng trước trước á nói chung là nửa năm trước tôi đã có một cái series đó chính là hack nick những cái à, nick free fire của toàn bộ thành viên hero team nhưng mà cái đó là giai đoạn mà lúc mà những thành viên của hero team nick vẫn đang còn rất là nghèo các bạn à nhưng mà mấy bạn không biết một điều rằng bây giờ những thành viên của hero team á nick toàn là chục triệu cơ mà các bạn ơi nhưng mà có cái nick của mình là nghèo nhất rồi <laughs> ok mấy bạn nhớ không hồi xưa à đâu Tính ra tôi nhớ hồi xưa tôi cũng chưa bao giờ làm clip nít simi nữa Hồi xưa giờ là mình có làm clip nít là Siro nè, uh, Phong Cận nè uh, Sammy nè, Camui và Mr. Vật thôi Chứ mình chưa có làm clip hack nít Simi Nhưng mà nói chung là nít của Simi hồi xưa khá là gà đấy mà Nhưng mà bây giờ là nít của Sim là chắc cũng thuộc dạng gọi là top Google rồi đấy Nói chung là bây giờ tôi sẽ review cho anh em coi thử nha Đấy, đầu tiên thì vô thư rồi Ok, vô thư thì bây giờ là thư của Simi là bây giờ Simi chịu check thư hơn rồi này uh, Coi trong phần bạn bè coi Bạn bè Uầy, trời ơi, bạn bè cũng nhiều phết đấy chứ bạn bè ở đây này À đây bạn bè coi đây mấy má Nhầm bạn bè là coi đây Trời ơi ghét giờ mình lú luôn mọi người ơi Mình không biết coi chỗ nào chỗ nào luôn Wow 31.000 kim cương nha mọi người Ít giời ơi Tính là nhiều kim cương hơn mình luôn á Nít mình còn có 3.000 kim cương rồi các bạn <laughs> Trời ơi Không nhưng mà thật ra là nít mình 3.000 kim cương là bởi vì là mình uh, đi quay sự kiện cho anh em coi anh em hiểu không anh em biết mà chơi free fire là chúng ta phải gọi là quay sự kiện một cái thứ thì mấy bạn mới kiểu ủng hộ mình được lâu dài chứ bây giờ tôi quay free fire tôi vô vô toàn gọi là bắn mấy clip gọi là solo rồi cái thứ thì đâu hay nữa cho nên là tôi phải sử dụng uh, kim cương liên tục luôn uh, nhưng mà nói chung là simi ở đây là tích được 31.000 kim cương này cũng ghê rồi ok bây giờ uh, mình sẽ vô thử coi nick của simi như thế nào nha Đấy, mèo Simi level 18 Level 18, Ê, anh em ơi, tính cái level 18 là vẫn là còn rất là thấp luôn á các bạn Tại vì là bây giờ nick của mọi người trong Hero Team là phải là cấp mấy chục rồi ba mươi mấy bốn chục và có khi là còn cao hơn nữa Nhưng mà nick của Simi thì mới level 18 thôi Bởi điều đó chứng tỏ là Simi rất là ít chơi Free Fire Nhưng mà không sao Miễn sao nick Simi giàu mình là được rồi <laughs> Buồn thực sự luôn á à, Cái gì Đồng một đấy má vẫn là ranh ranh tới mùa 22 rồi. Game người ta tới mùa 22 rồi vẫn ranh đồng một mấy bạn ơi. Tự chiến xếp hạng là không có luôn này. Cái này là không sở hữu luôn này. Tổng quan coi Solo rồi cái thứ này Trận thắng 3 này Lịch sử này Để mình coi lịch sử coi một tiếng trước Simi có chơi là thất bại, thất bại, chiến thắng, chiến thắng, thất bại, thất bại, chiến thắng Thôi nói chung là thế là cũng hay rồi Nhưng mà cái mặt lượng mà một ngày Simi chơi uh, Free Fire thì nó không có nhiều Ví dụ như tôi là một người rất ít chơi Free Fire nha Nhưng mà tôi nói thiệt với anh em luôn là ngày nào tôi cũng sẽ vô Free Fire để tôi check coi là trong đây nó sẽ có những cái sự kiện gì mới hay không Nhưng mà mấy bạn có thể thấy là Simi nè một giờ trước nè, 7 giờ trước nè Là một ngày, ờ, cái này là mới vô nè Còn 4 ngày trước là không vô luôn Trắng thật sự luôn này là chơi với Sammy hả ta à cái này có chơi với Sammy nè Ê. ok anh em ơi bây giờ chúng ta hãy đến với phần quan trọng nhất đó chính là tủ đồ tôi biết anh em thích coi nhất phần này mà tôi biết với là anh em thích coi nhất phần này chứ đâu thích coi phần nào nữa đâu ấy xài nhiều đồ phết đấy chứ cũng ờ, nhiều đồ hơn hồi xưa rồi Nói chung là tôi thấy là Simmy cũng nhiều đồ hơn hồi xưa anh em ạ à. Wow Bộ này gì Đầu chu tước rồi Ui cái bộ này ngầu thực sự luôn á Ok thử mặc bộ này coi nào À hôm trước thì mình có quay cái bộ này à, để mặc chung với Simmy nè Nhưng mà Simmy thấy xấu quá Simmy không mặc nữa luôn Cái bộ này là giai điệu bùng nổ nè Cái giai điệu bùng nổ này thì mình nhớ là cái sự kiện này cũng khá lâu rồi Từ 27 tháng 3 Đợt đó Simmy đang đi đóng phim thì phải Đấy À đây Xin giới thiệu với mọi người bộ đồ cực kỳ mới mà Free Fire vừa mới kết hợp một cái tựa game gọi là tuổi thơ luôn đó Đó chính là bộ ờ, võ sĩ Bách cước thì à, nếu mà hồi xưa anh em nào mà có chơi cái tựa game mà tôi không nhớ cái tựa game nó tên gì nữa để tôi vô để tôi coi thử anh em cái tựa game nó tên gì ta Thật sự là mình mình biết cái tựa game đó nha Thật sự là tôi biết cái sự Đây đây đây đây đây đây Street Fighter các bạn Tựa game này tên là Street Fighter Mình nghĩ là chắc là hồi xưa các bạn cũng đã biết cái game này rất là nhiều rồi đúng không Và Steamy thì bây giờ cũng đang sở hữu cái bộ Street Fighter nè Wow bộ này ngầu phết đấy anh em ơi Tiếp theo là bộ gì đây Wow Chiến thần King sở hữu được chiến thần là cũng điện đấy à cái bạn cái bộ này là chiến binh tuổi tiên cái bộ này hình như là mình nhớ là nhận ở đâu đó trong shop thì phải nhưng mà cái bộ này đẹp Tôi phải công nhận với anh em là bộ này đẹp Bộ này rất là đẹp luôn đấy Bộ này thật sự rất là đẹp luôn Còn bộ này là bộ gì đây Gì? ráp đường phố hả? À? Bộ này thì nhìn nói chung là cũng à, fashion Nói chung là nhìn cũng short Nhưng mà riêng tôi thì tôi lại không thích bộ này lắm Tại vì tôi thích những cái gì đó nó kiểu gọi là Cute một tí, ngầu ngầu một tí anh em ơi Còn cái bộ này thì nó hơi bị nổi loạn một tí anh em hiểu không Cái bộ này nhìn nó hơi bị chất chơi quá Đây, đây chính là cái cái cái cái cái đầu Simi hay dùng nè các bạn Đấy Và Simi sẽ có một số nhân vật nam nữa Nhưng mà nhân vật nam thì chắc mình cũng không cần phải review đâu Uầy, bên đây là cũng nhiều phê đấy chưa Tính ra là nick của Sim cũng nhiều đồ Thật ra là nick của Sim theo tôi thấy là không quá nhiều đồ nha không quá nhiều đồ nhưng mà đã có sự nâng cấp hơn hồi xưa rất là nhiều rồi đấy nói chung là cũng điển ô đồ nam bên dưới cũng nhiều chứ đồ nam bên dưới là tôi thấy có db nè ma maro nè không đồ nam bên dưới thì mình thấy nhiều các bạn ơi tại vì là bây giờ mình đang coi trong đồ nữ á nên là mình thấy nó ít ít vậy thôi chứ thật ra là đồ nam cũng khá là nhiều ấy Wow, dày cách thứ nó cũng ngầu phế này à đây xin giới thiệu với mọi người đây là chính là cái bộ mà simi hay mặc nhất luôn đây là bộ mà simi hay mặc nhất anh em à còn cái bộ gấu thì nó vải nuôi thịt hộp này ôi trời không mở hộp à không mở hộp thì để tôi mở giùm cho đây để tôi mở giùm cho simi nha anh em cái này là mình mở giùm nha trời ơi mở luôn mở luôn ô cái shotgun này không bây giờ mình mình thấy là giờ người ta ít ít ít, ít xài cái đá, cái uh, ờ, shotgun đó lắm các bạn tại vì bây giờ người ta toàn xài long tộc không mà tôi thì bây giờ tôi cũng xài long tộc thôi Mở ra Trời ơi, tính là Simi không bao giờ mở súng luôn á các bạn ơi Ờ quên, nhưng mà mình nghĩ là chắc là mình sẽ để dành lại cho Simi tại vì nếu mà Simi tại vì cái súng này á là khi nào mà các bạn muốn bắn thì hay là muốn có skin gì đó các bạn mở. Bên đây thì cũng có nhiều thứ đây chưa được. Nói chung là theo tôi đánh giá thì cũng rất là ok anh em à. Ok, mình sẽ mặc lại cái bộ Street Fighter này ờ, cho cho Simi nha. Đấy, ok. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trợ thủ. Ủa trong phần trợ thủ có New này, trợ thủ New này là nào đây? À cái con mèo mèo này hả Ủa Simi không xài con kia ta Đây cái con này Ú wow Ê con này mình mới biết nha bạn Wow ê con này tôi mới biết nha con này là tôi mới biết luôn á tôi vô nó simi tôi mới biết luôn á nhưng mà cái con này mình chưa biết kỹ năng của nó như thế nào nhưng mà thường là bây giờ mình sẽ sử dụng cái con này này, à cái con màu xanh này đây xin cũng sử dụng con màu, màu xanh này luôn ok mình sẽ vô thử sưu tầm để xem là simi đang có những cái ký hiệu nào nha một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười một quay mười một là tiếng ra là x hơn tôi rồi tôi là tới mười lăm mười sáu lận nhá cá đông nhơ, ừ ba lô này ui ba lô thì cũng ít quá Xe thì cũng khá là ít tính Ủa xe xe à, Tính là Simi Tính là có chiếc xe của CR7 Simi không dùng anh em ơi Cái này tôi nghĩ là bà Simi bà lười nè Đây có cái xe này thì bà dùng nè còn cái này thì cũng không có nè ván lướt thì cũng ok dù thì cũng ok nên thì cũng ok luôn Đấy, nói chung là trong simi thì cũng khá là ok các bạn à Ồ có cái cây MB5 màu xanh này nè Cái cây này á Nếu mà anh em nào muốn coi tôi quay cái cây này á Thì anh em đừng quên qua bên channel của tôi nha anh em ơi Đấy rồng xanh Ồ cái cây rồng xanh này mình rất là thật sự là mình rất là mừng khi mà Free Fire đã mở quay lại cái cây rồng xanh này Bởi vì mình hồi trước không có quay Chưa có cơ hội quay được ấy Ok Bây giờ cũng là một cái phần không kém hấp dẫn Đó chính là phần súng anh em à Ủa M4 mà không có cây nào luôn gì Ở đây có rồng xanh này Ở đây có rồng xanh What the hell ở đây có rồng xanh không chịu cài đi không chịu xài rồng xanh đấy nhờ. mười 14 này Sky cá mập. Ui. Simi ít súng quá, Simi ít súng quá các bạn ơi. Thật sự là Simi rất là ít súng luôn đấy. Mình nghĩ là Simi rất là ít gọi là kiểu uh, giống như là chăm á các bạn, các bạn hiểu không? Rất là chăm đi săn sự kiện súng ấy cho nên là Simi rất là ít súng luôn. Ở đây thì có bốn cây đầy đủ này MB5 này MB5 MB5 này chưa Trời Simi không nhận cái cây MB5 của CR7 luôn anh em à Ờ nhưng mà thôi tôi sẽ sử dụng cây này Bởi vì Sim khá thích cái này Shotgun ở đây Ôi Không nhận long tộc luôn anh em à Vai Vai thật đấy cái này à, ấy nói chung là tôi sẽ để nguyên cho Simi luôn ok các bạn ơi thì mình đã gọi là review sơ qua đột nhập sơ qua về nick của Simi rồi nói chung là tôi thấy là nick của Simi đã giàu hơn hồi xưa rất là nhiều nhưng mà thực sự là vẫn còn rất là thiếu anh em mà thì nói chung là thì trong tương lai hy vọng là Simi sẽ nâng cấp cái nick Free Fire này nhiều hơn nữa và cảm ơn các bạn đã xem video này và nếu mà anh em yêu thích thì đừng quên là channel của mình một nút like share và bấm subscribe và các bạn đừng quên là vào cái chuông để cập nhật những video mới nhất kênh của mình luôn nha còn bây giờ thì xin chào và hẹn các bạn trong những video đột nhập tiếp theo à mình nếu mà trong tập thứ hai anh em muốn tôi đột nhập vào nick của ai thì đừng quên để lại bình luận bên dưới nha còn bây giờ thì goodbye see ya